Rồi ok, lời nói đầu tiên bên Lộc Phát Tài xin chào toàn thể anh em ha Ba miền Bắc Trung Nam Đó Bây giờ bên Lộc cơ sở Phát Tài á, cho ra một cái video bên tài xỉu Bên mình bây giờ mới ra một bộ môn tài xỉu Báo rung 6 mặt mới nhất hiện nay nha anh em Ê, Báo rung 4 mặt xấu nhất hiện nay nha anh em Mình nói lộn 6 mặt là 6 cái này nè anh em là báo rung 6 mặt nè Bây giờ bên mình á, có cho ra một một bộ môn là tài xỉu báo rung bốn mặt cho anh em mới nhất hiện nay thường thường anh em chơi á báo rung 6 mặt á thì chỉ có một con chip thôi một con chip báo rung thôi anh em bây giờ là bên mình là cho ra là tới hai con chip báo rung lần đó giờ mình lấy cho anh em coi nè hai con chip báo rung cho anh em coi nè đó nó sẽ rung rất chi là chuẩn và đều nha anh em hai con đó mình để đây cho anh em coi mở nắp cho anh em coi luôn đó hai con báo rung sáu mặt nó giống nhau hết có thể một người một người cái cầm và một người chơi cầm sẽ hai người đó đều biết là nó sẽ ra con gì con gì đó cho anh em biết hết đó bật đèn cho anh em nè đó nó sẽ hiện nó hiện màu xanh cho anh em nha khi bật nó sẽ rung nhẹ đó mình để song song cho anh em dễ nhìn để dưới đây này thấy không ta đó cho anh em dễ nhìn dễ thấy đó bây giờ mình sẽ test thử cái bộ hộp này bộ hộp cái hộp này á, nó sẽ test được 500 đèn led và muối và muối nữa nha anh em muối pha nước đó anh em đó bây giờ mình test cho anh em thử 500 trước nè đó nó sẽ hít đây là cục có tan nè anh em nó hít nè thấy không thấy không nó hít nè đó đó thấy không em còn hộp này không có gì hết không tan không tích gì hết không hết chén luôn dễ luôn nè anh em đó không tan không tích gì hết không hết luôn đây nắp luôn test cho anh em xem nắp luôn nè đó không tan không tích gì hết đó giờ mình sẽ lấy thêm hai hộp đây là hai hộp nghệ hoa nha anh em mình sẽ test cho anh em luôn hai hộp này luôn Để anh em khỏi phải thắc mắc đó đó rất chi là chuẩn luôn nha anh em rồi mình để đây để qua một bên rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em đèn led test cho anh em đèn led xem nó có đen như những cái hộp có tan không đây cái hộp của mình đây nó sẽ rất chi là chuẩn luôn anh em đó nó rất chi là trong đó không có chỗ nào đen hết không có chấm đen nào hết nếu có chấm đen là máy nó là cái hộp đó là có tan nha anh em đó test từng mặt cho anh em xem luôn đó em thấy không không có gì hết không có tan tích gì hết đó giờ mình bỏ xuống nè mình sẽ sóc, sóc test cho anh em vài cây cho anh em xem coi nó cái độ chuẩn xác của nó như thế nào đó, bây giờ mình sẽ sóc 5 cây cho anh em xem thử coi cái độ chuẩn xác của cái máy này nó như thế nào nha bây giờ là nó sẽ ra được hai máy chứ không phải như hồi xưa nó hồi xưa là anh em đã chơi đã từng chơi á thì nó chỉ có một máy thôi và chỉ có một người có thể có thể biết được cái cái hộp nó ra cái gì thôi bây giờ là năm 2022 rồi mình đã ra được cái bộ môn này là ra báo rung bốn mặt và được hai máy kèm theo để biết được cái hộp nó sẽ ra thế nào đó mình sóc cây đầu tiên cho anh em nè nó nhảy 3 nhịp 4 nhịp 4 nhịp thì nó sẽ ra con đây mình có dây ghi một cái tờ giấy cho anh em để anh em biết là rung mấy nhịp mấy nhịp là ra những con gì nha anh em đó hồi nãy là 4 nhịp là sẽ ra con lục nha anh em đó anh em mình mình chỉ cần mua sản phẩm về mình sẽ viết công thức ra cho anh em và anh em học thuộc và anh em ra trường anh em mình chơi thôi đó rất chi là dễ nha anh em hồi nãy là ra bốn nhịp thì nó sẽ là lục mình đánh hết về lục luôn đánh lục mà mình đánh nhẹ về tài thôi nha anh em đó đó có lục nha anh em tài luôn nha anh em mình ăn cả đôi đường luôn anh em thấy chuẩn không quá chi là chuẩn luôn nha anh em cái này là mình mới ra này sản phẩm này cũng mới có trên thị trường thôi nha anh em nó rất chi là hiệu quả đó giờ mình sóc cây thứ hai cho anh em đó anh em mình xem cái độ nhịp của nó này hai nhịp ba nhịp nè bốn nhịp nữa nè lại lục nữa nha anh em anh em mình có thấy rõ cái đèn này không đó nó mỗi lần nó nhảy là sẽ lên đèn đỏ và anh em mình đếm ra cái nhịp của nó thôi hồi nãy là ra bốn nhịp thì nó sẽ là lục lục thì anh em vẫn đánh lục coi tất tay về lục thôi lục với lại tài thôi đó giờ mình mở cho anh em coi nè đó có lục có tài luôn anh em mình lại ăn được hai đường cái này là không bây giờ là có cái cửa nào mà thua hết đó chỉ có ăn và huề thôi nha anh em đó giờ mình sóc cây thứ ba cho anh em xem nè này chỉ có ăn và huề thôi không bao giờ mà thua được hết rồi bây giờ nó không rung không rung á, thì tam và tứ thì mình khe hai con đó thôi tam và tứ thôi tam và tứ thì tam và tứ thì mình mình khe hai con tam với con tứ thôi tại vì mình báo rung bốn mặt thì anh em mình chỉ biết được bốn mặt thôi hai mặt kia thì anh em mình khe hai mặt đó để anh em mình huề đó giờ mình dở cho anh em nha tam và tứ nè đó có tam có tứ luôn ăn hai đường luôn đó rất chi là dễ chơi nha anh em không có gì khó hết anh em mình cứ bóc điện thoại lên gọi qua bên cơ sở mình là cơ sở mình sẽ tư vấn cho anh em tận tình đó mình sóc cây thứ tư cho anh em xem đó cứ nhìn cái nhịp đỏ của nó rung là bao nhiêu nhịp hai nhịp rồi nè ba nhịp nè đó ba nhịp rung thì là ngủ nha anh em đó anh em ba nhịp rung là anh em mình đi ngủ luôn anh em mình đánh hết về con ngủ anh em mình đánh một cây một anh em mình về ngủ là được là chỉ có ăn không có đường nào thua hết đó đó giờ mình dở cho anh em xem nè đó ngủ nha anh em ngủ tài nha anh em đó thấy chuẩn cái nào anh em rất chi là chuẩn 100% luôn nha anh em không bao giờ nhảy sai hay là phản hột gì hết á đó. đó mình sóc cây cuối cho anh em nè chỉ có đúng thôi không bao giờ phản được một nhịp nè anh em một nhịp thì là nhất đây anh em mình xem rõ nè đó một rung nè là nhất nè đó hai rung là nhị nè ba rung là ngủ nè bốn rung là lục nè tam tứ là không rung nè đó mình sẽ viết ra cho anh em mình xem và anh em mình thiết kế anh em mình đánh đó Bây giờ mình mở nè nãy một rung là nhất nè anh em nè nhất thì mình lại đánh xỉu nhất xỉu đó nhất nhất xỉu nha anh em chỉ có ăn thôi không có đường nào mà thua hết nha anh em đó bây giờ mình sẽ dẹp cái này qua bên mình nói vài lời với anh em để kết thúc là cái video này dạy tại thời gian á, có hạn đó đó anh em mình thấy rõ không bây giờ á, là nó sẽ ra được hai máy chứ không phải như hồi xưa nữa nha anh em đó hai máy cho anh em hai máy cho anh em mình chơi chứ không phải như hồi xưa là một máy đó và bây giờ á, mình xin giới thiệu á, là bên mình á, sẽ có rất là nhiều bộ môn trò chơi tài xỉu bầu cua máy đánh bài uh, máy soi tài xỉu đồ nha anh em đó bên mình cũng có bên cung cấp bên game bên game bên game điện thoại CH Play đó hệ điều hành Android đó bây giờ anh em mình á, muốn mua hàng đặt hàng á, thì liên hệ qua bên cơ sở Lộc Phát Tài theo số điện thoại 0981 521 779 0966 521 779 đó và bên mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha anh em 24 trên 7 đó anh em mình á, có ra trường chơi á, thì anh em mình phải nhất thiết là phải mua một bộ về anh em mình thử đó lưu ý nha anh em bên này hộp bây giờ á, là hai máy và không tan bao test cho anh em 500 nước muối đèn led luôn nha anh em rồi anh em mình á xem hết cái video này á thì like một cái và subscribe cho kênh mình đó rồi xin chào toàn thể anh em